hỏi là tại vì bữa hôm ờ, con có ra đây một tháng ờ, thì nói là sau một tháng thì dạy con tóc tù ừ. Dạ, giờ đã được một tháng rồi rồi bắt đầu bây giờ con thấy con sống độc cư ở trong một tháng rồi con thấy như thế nào tâm thích sống một mình không dạ được con... à được rồi tốt rồi đó đó là một tháng để trắc nghiệm để biết sống một mình dạ. mà khi sống một mình rồi đó thì từng cái tâm niệm mà xảy ra trong một mình con thấy nhiều không dạ, thì nó đó. nghĩ cái này nghĩ kia nghĩ cái nọ thấy người ta đi qua lại đó thấy không thấy, thấy nhưng mà con cũng không có muốn nhìn à tốt dạ. con cứ trình bày hết trong một tháng của con đọc được thì dạ, tại vì một tháng này con cũng không có ở trong thất nhiều mà vì con lên con phụ bếp với ờ, trên kem ờ, xin cho con lên phụ bếp đó này vậy thì phụ bếp mà khi mà thấy người này làm như vậy như vậy vậy đó con có tùy thuận nhẫn nhục bằng lòng không dạ có con có à, vậy là tốt rồi vậy <laughs> là quý rồi bởi vì khi mà ở trong thất mà không có ra ngoài đó thì nó sẽ cái cái than mà khi ra ngoài lao động với mọi người để nấu bếp á, thì nó có những cái chứa ngại pháp của nó dạ. thì trong chứa ngại pháp của nó thì nó có pháp nhẫn nhục tùy tượng bằng lòng có phải không mà con có giữ đúng ba cái đức hạnh này không dạ. nhẫn nhục tùy tượng bằng lòng coi như bây giờ ai làm làm tôi vui vẻ không buồn phiền ai hết dạ. có đúng không dạ à có như vậy là giải thoát rồi như vậy là tiếp tục nó quét thêm để tha tâm <laughs> phải không dạ con có coi trong sách thì con bản thầy ra con cũng ờ, có biết ừ. đó thì bây giờ tiếp tục nó quét thêm để xả tâm nữa coi ai có nói mình gì đâu thì mình tiếp tục mình xả xả cho rút ráo xả cho sạch xả sạch rồi thì bắt đầu tới đó thì biết vậy trong cái hệ thời tối với khuya rồi con có là con ờ, cứ tác ý à, tối khuya tối khuya thì con cứ tác ý tâm bất động thành tạng ngồi chân coi thì coi nó còn muốn cái gì đây nó còn muốn nói cái gì đây dạ. à coi nó nhớ hồi hồi đó mình nấu cơm hoặc là phụ làm lặt rau gì đây coi bộ còn gì chướng chướng ở đây để mình sợ tiếp dạ. thấy không còn hiểu không tất cả những cái gì ở trong ban ngày nó đã qua đó nó sẽ hiện ra rồi cái quá khứ của cái thời gian nó lâu nó sẽ hiện tới nữa chứ không phải nó không nó im lặng nó bất động thì quá tốt rồi mà sợ nó không được thôi cho nên trong khi đó mình ra mình lao động để cho mình nghiêm theo theo cái tâm của mình tốt lắm bây giờ con tiếp tục tiếp tục nấu cơm nữa đi <laughs> dạ nhưng mà con có cái là lúc trước con cũng bị tưởng con nói như vậy ừ. rồi thành ra những cái trạng thái đó giờ con có tắt ý để xả nó rồi sao à, thì coi như là buổi khuya buổi tối có tắt ý xả ngồi chăn thế để không cái tưởng của con nó còn nó hiện ra tiếp tục xả cho hết ba cái tưởng này đi à tác ý tất cả những cái trạng thái tưởng này là dẹp họ không có được xài gì đâu đâu có hiện hiện vô đây dạ. tao ngồi chơi với tao chơi tụi bay nữa đâu đi đi dạ thì lúc đó là đúng. con cũng vẫn tác à, ý con tác ý bất động không bất động ừ, đúng vậy rồi dạ. rồi dạ, có những cái con bị à, buồn ngủ đó cái con con tác ý cái câu là con theo cái cái cuốn thiền căn bản đó ừ. con nói là tâm không có ham ngủ nữa à, tỉnh, tỉnh táo thì lúc đó tự con mắt con nó nhẹ lại thì cái đó là cái ý thức của con nó thực hiện được cái đó hay là à, cái, cái cái ý thức lực con dạ chứ không phải là bị tưởng không, không phải bị tưởng mà cái ý thức lực tại vì con bởi vì cái ý thức con tác ý mà dạ con thì con chỉ sợ nó lọt vô tưởng nó không phải đâu nó làm cho con <laughs> không phải đâu không phải là cái ý thức lực con cũng sợ dạ không phải, thì không phải khi tưởng. mà con chỉ tác ý cái câu đó thôi ừ. thì con thức được suốt cái cái buổi đó cũng được ừ. nó tỉnh đó là ý thức lực nó có nó có con tác ý cái nó hiệu quả nhưng mà nó chỉ được một chút thôi rồi một hồi cái con tác ý là nó như là nó nặng nặng con mắt nó muốn ngủ nữa ừ. còn tác ý câu đó, đó nữa ừ. thì nó lại sáng lại ừ. thì con con cứ liên tục tác ý cái câu đó tác ý tác ý để phá dạ như vậy là con con con xài như vậy đúng. con xài cái câu đó là đúng rồi đúng, con tác ý sao. câu đó được bởi vì dùng ý thức sau khi mà cái ý thức con tác ý như vậy nó trở thành ý thức lực rồi dạ. chứ không có gì đâu phá được cái cái cái cái cái, cái buồn ngủ của mình phá được cái lười của mình mà bằng cái tác ý của nó thì quá tuyệt con có con các ý như vậy là tốt không có gì đâu dạ như là con tiếp tục được rồi tiếp tục đi tiếp tục nấu cơm <laughs> dạ rồi ừ. vậy rồi chứ ta nấu cơm chứ ta thành phật là mấy con không chuyện chơi đâu <laughs> à, tâm bất động thì tốt rồi nhưng mà khi tu tập nó phải dẹp hết đó không có còn đất đai nhà cửa đồ này dẹp sạch ở đây không có cái tài sản nữa bây giờ cái thân này cũng bỏ luôn thì mới tu được chứ còn tính à tôi còn cái thân này thì không có được cho nên ở đây coi như là tôi chỉ còn biết tâm bất động chứ còn hoàn toàn bây giờ mình chết rồi mình cũng ở trong tâm bất động chứ bộ mình mang cái thân này theo à có phải không mấy con cho nên đối với cái thân mình cũng còn không ra gì xuống hồ là bao nhiêu cái những cái việc cái cái sự việc của gia đình của mình tất cả mọi việc đều là sắp xếp cho nó rồi chứ đừng có để nó, nó kéo dài chuyện này tới chuyện khác thì nó làm cho tâm mình động thì tức là dù là mình có ngồi nó bất động im lặng như vậy nhưng mà cái hoàn cảnh của mình nó chưa cho phép mình bất động thì mình sẽ kéo dài không nổi được cho nên phải dẹp hết à, bây giờ thầy nhắc thêm mấy con như thế này cái người tu á thân tâm họ thanh tịnh thì thân thanh tịnh mấy con à cho nên gì khi mà cái thân thanh tịnh người nữ còn kinh mấy con mình nhớ nó hay đến cái mức độ đó mấy con tại mấy con chưa thanh tịnh cho nên thân mấy con nó còn bất tịnh cho nên mấy con tu mấy con sẽ thấy vấn đề đó là cái vấn đề của thế gian chứ không phải vấn đề của mình, cho nên cái người tu thanh tịnh dù là một cái người phụ nữ mới lớn rồi họ mà không bệnh đau gì hết nó thay đổi toàn bộ cơ thể cái cơ cấu của tâm người cái tâm bất động thành tạng là vô sự nó chuyển biến nó thành cái người nam chúng ta thay đổi hết mình tâm cái thân bởi vì coi cái thân thì ông phật bằng xương bằng thịt chứ trong đó nó thay hết nó mới thanh tịnh được chứ không phải đâu cho nên mấy con tu đúng thì mấy con giữ đúng rồi mấy con sẽ thấy mấy con sẽ nó thanh tịnh hết còn mấy con tôi chưa đúng mấy con còn bị bất tỉnh do đó là do mấy con còn phạm vụ vậy chứ không có gì chứ không phải là tu ờ, uh, đúng rồi mình còn phạm phu như người phạm phu quá hay phạm pháp quá thì nó tại sao cái cơ thể con người ta cấu kết như vậy người phụ nữ cấu kết như vậy mới có con được mà tại sao nó tại sao tu rồi nó lại thay đổi toàn bộ nó còn là cái người phụ nữ nữa không nó như vậy nó mới nó mới là phật được chứ đâu phải dễ cho nên chỉ có cái tâm bất động mà nó chuyển biến thay đổi nó thay đổi nhân quả người nữ nó thành ra người nam mất rồi biết không trời đất ơi ừ. quá tuyệt vời ở đây thì mấy con không ngờ mà hôm nay nhờ cái bức tơ này đó. phải chỉ nhắc cho mấy con nỗ lực tu mấy con sẽ được thanh tịnh à, buồn ngủ chỉ có còn cái đi kinh hành thân hình niệm thôi con và ôm chặt cái pháp thân hình niệm thì sẽ không buồn ngủ bởi vì nó buồn ngủ tức là nó chưa tỉnh thức đầy đủ nó còn si mà ôm pháp thân hình niệm á, thì nó sẽ phá tâm si của mình phá tâm si của mình mà pháp thân hành niệm mà đi kinh hành đó, đó là một pháp trong 13 pháp của thân hành niệm cho nên mình ôm chặt nó như củ xe như kiên cố như củ xe như căn cứ địa thì không có cái gì mà lọt cho nó được bởi vì mấy con đọc cái pháp thân hành niệm nghĩa là mỗi cái pháp nào mấy tu nó mấy con tu nó trở thành 13 pháp mà, mấy con tu cho nó trở thành căn cứ địa nó trở thành như cỗ xe kiên cố thì mấy con sẽ thấy nó lợi ích rất lớn cho mấy con cho nên phát thân là niệm mà nó 13 pháp tu trong đó chứ không phải một pháp này. mà giờ đó mình thấy à bây giờ mình bị nè à, hôn trầm thùy miên là nhiều nè thì đó là mình phải dùng cái đi kinh hành phá rồi không thể ngồi được không thể ngồi đó quán được đâu không còn bây giờ mình ngồi mình không buồn ngủ mà ngủ lăn xăng hoài ừ, thôi bây giờ mình tu định vô lậu quán đem ra tu di suy à, nó cũng nó phải tùy theo mỗi người mà người ta ôm pháp thân hình niệm mà ta tu chứ đâu phải mấy con muốn tu pháp nào tu đâu à, mấy con hồng trần thiền viên thì đi kinh hành còn mấy con bị tâm nó loạn tưởng nó không có buồn ngủ ngồi đâu nó nghĩ việc này nghĩ chuyện nó chuyện nọ thì mấy con đem đó mà quán định vô lọc nghĩa là nó nghĩ thì mấy con quán cho mỹ tập quán cho đúng đường đi của nó phải không lấy cái động thì diệt cái động thì nó thành tịnh chứ gì à, mình lấy cái si mình lấy cái động mình giết cái si thì nó nói mình đi kinh hành à, tất cả những cái này Phật pháp đã trang bị chúng ta đầy đủ phương pháp đó. mà gồm những cái phương pháp đó đều nằm trong pháp thân hành cho nên vì vậy mà pháp thân hành niệm bảo chúng ta tu kiên cố như của xe trở thành căn cứ địa không tu pháp nào thôi mà tu pháp đó phải tu cho chính chắn tu cho trở thành những căn cứ địa cái tôi lơ lơ tôi mơ mơ làm sao được mấy con ừ. cho nên về mấy con thấy thầy nói như vậy ở à, bảo tu hết không làm thì miên thì thôi mà mấy con thấy bây giờ mình thả cái pháp này ra hồi đó mình tu thì thấy nó hết buồn ngủ nhưng mà thả ra buồn ngủ chứ như vậy đâu phải à, bây giờ con thấy ôm phát thân hình niệm mình giờ suốt ngày đêm nó không có buồn ngủ chỗ nào hết đấy lúc đó như vậy là căn cứ địa rồi đó mấy con còn giờ xả ra nó gục tới gục lui đây mấy giờ ngồi đó ôm pháp thân hình niệm tu tập lại chưa căn cứ địa đâu các con hiểu chưa rõ ràng là mấy con tu còn buồn ngủ còn ham ngủ bữa nào mất ngủ thầy ơi sao đêm nay con mất ngủ quá như thế này không biết bệnh đau gì nữa ở đất ơi còn lo ngủ tu hành mà sợ <laughs> sợ thức thì thầy không biết sao cậu cho nó thức được thì mát mừng chứ sao nó tỉnh giác hiểu chưa ừ. hãy ráng tu đi mấy con rồi bây giờ con phải nỗ lực con tu có không đồng thì nghiêng phải về không? à, nói với cô Huệ Ân á cứ ôm chặt bây giờ lớn tuổi rồi cứ ôm chặt pháp tâm bất động thanh tạng là vô sợ. cô Huệ Ân chỉ ôm bao nhiêu đó đủ rồi không cần phải ôm nhiều à, và cuối cùng cô chết và ở trong tâm bất động thành bạch không có gì đâu mà sao cái công phu của cô tu lâu rồi thì đến hôm nay thì thành phật được chúng con hỏi chưa hết con chưa hỏi bây giờ dành bên nam cho bên nam hỏi dạ, cho bên nam hỏi